giờ à, nó không còn như trước nữa rồi đây là sự thật rất đau lòng đó, bạn nào có ý định đi cầu ánh sao thì các bạn hãy xem cái clip này nha nếu mà còn cảm thấy đi được đó thì đi nha tại vì cầu ánh sao bây giờ nó như vậy nè đó nó chỉ còn là một cái đèn thôi nó không đẹp như trước nữa rồi đó, nhưng mà người ta cũng rất là đông mà nó tắt đèn hết trơn luôn rồi ủa đi lên cầu để mình đi lên cầu cho mấy bạn coi nó đông quá trời đông nó hôi luôn à, nhớ nha có ý định đi các bạn coi nhớ chia sẻ clip này cho mọi người biết nha nhớ mất công mọi người thì cậu làm sao nữa. mất công đi cũng không có gì hết nó hôi đẹp nữa nó hết đẹp rồi đó cái cầu nhà nó vậy nè nó hôi nó hụt luôn dạ.

cái gốc này thì còn đẹp đẹp nhưng mà cầu bánh sau thì nó không còn như ngày xưa nữa rồi nó cầu bánh sau đó